Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 hôm nay nhà thông minh 17 sẽ về một sản phẩm à, con súp cực kỳ khủng các bác ở đây con súp này thì ờ, giống con súp hơi của D40 DB nhưng mà con súp này là súp 40 à, súp điện Activate các bác nhé à, ờ, nó gần như là một con súp và nó trong con súp này nó sẽ có một cái mạch công suất như là một con đẩy luôn các bác nhé nên con súp này đánh rất là khỏe này đấy về mà con này rất là nặng nhưng em phải dùng cái xe đẩy này đấy sẽ đẩy chứ còn một mình nha mà nhà thì không thể nào mà bê được đấy con súp này có mã là PK 115 SA các bác nhé chắc là rất nhiều anh em cũng phân phối rồi đây sản phẩm của DB Autic các bác nhé có mã vạch QR đầy đủ công suất là 500W các bác nhé màu đen con này đánh cực kỳ là uy lực các bác nhé và hôm nay thì nhà thông minh 17 vừa về hàng và bây giờ xem sẽ bóc hộp con này ra cho các bác uh, xem là như thế nào các bác nhé đây các bác này sub activate activate sub các bác nhé đấy thì cái, tại vì sao em lại phải về con này về con này để ứng dụng cho những bác nào muốn chơi khỏe uy lực sắp 40 mà nhà có đẩy ờ, hai uh, kênh không phải lên đẩy ba kênh hay bốn kênh thì các bác chơi trực tiếp vào con này thì nó sẽ có công suất trong này luôn các bác nhé các bác không cần phải lên đẩy hai kênh hay ba kênh à ba kênh hay bốn kênh mà đẩy hai kênh ở nhà đánh đô la phùn và đánh thêm con này nữa thì ok luôn để tiện cho các bác chơi khỏi phải nâng cấp đẩy thì bác nào muốn chơi gấu thì chơi chơi con này là ok luôn này không phải lắp đẩy bốn kênh nữa đấy con này hiện tại giá đang phân phối là 9 triệu 750 9 triệu 750 nghìn đồng đấy và bây giờ thì em sẽ bóc hàng cho các bác xem Đây bây giờ em vừa bóc thùng ra rồi các bác nhé Ở trong thùng thì chúng ta sẽ có một cái dây nguồn Đấy, đầu thì dạng như new trích này Đặc điểm của con ờ, súp ờ, Activate này thì nó khác con súp hơi 40 là ở đằng trước này chúng ta sẽ có một cái đèn báo rất là nhỏ đây các bác nhé, Đấy, đèn báo điện à, khi cắm điện vào thì nó sẽ sáng công suất ở mặt đằng trước còn thiết kế thì nhìn nó sẽ giống con súp hơi 40 nhưng đằng sau này chúng ta sẽ có một cái mạch rất là khủng các bác nhé ở ờ, đằng sau này chúng ta sẽ dùng cái cổng Canon để kết nối các bác nhé đây là cổng input vào và cổng uh, ra vừa đây là vol chỉnh volume to nhỏ các bác nhé đây là báo PowerPoint vào này đánh uh, đây là nút này chỉnh pha này Đấy, sẽ có một nút chỉnh pha này một nút chỉnh uh, tần số này các bác nhé Đấy, các bác để chỉnh pha chỉnh tần số ở đây Đấy. và đây là hệ thống tản nhiệt các bác nhé mã này là công suất 500W đánh từ 38 đến 150 150 Hz các bác nhé con súp này có độ nhạy là 154 dB Đấy, rất là mạnh đúng không? 130 à đâu 131 dB rất là mạnh. DB Acoustic các bác nhé. Thì nhà thông minh 17 là một sản phẩm một cái đại lý phân phối chính hãng sản phẩm của DB Autic này. hàng chất rất là chất Đấy, súp ách các bác nhé dây nguồn sử dụng uh, ờ, rắc new trích chịu tải lớn các bác nhé đây rắc nguồn thì các bác chỉ cần cắm vào này Đấy. vặn phát là kết nối đúng không còn đầu này cắm điện vào Đấy. rắc new trích các bác nhé Đấy. Uh, các bác thường thường thấy những cái mẫu uh, loa sân khấu live array Ờ, nó chỉ cần treo lên hoặc là những con súp của sân khấu ấy ờ, đánh công suất lớn ấy thì nó chỉ cần treo lên và cung cấp luôn tín hiệu vào đây là nó đánh luôn đấy đó là chính đó là con đấy là con mạch active các bác nhé thì ở đây cũng vậy con súp này là mạch active thì nó sẽ cho công suất rất là lớn đằng sau này nó gần như là một con đẩy luôn nên là con này rất là nặng các bác nhé con này gần 40 cân 38,5 cân các bác nhé gần 40 cân con súp này đấy thì các bác nào mà dùng để hai kênh mà muốn chơi súp mạnh khỏe thì có thể sử dụng đến con súp active này bát 40 115 SA tức là con này có mã là PK115 tức là một bát và bát 15 inch bát 15 inch ở đây tức là bát 40 các bác nhé SA ở đây là công suất sử dụng công suất còn nếu mà mã S không thì là mã súp hơi còn mã SA mà là mã có liền công suất các bác nhé Đấy, rất là gấu trước em đã sử dụng con này một lần rồi cho tiếng bát đánh cực kỳ khỏe và gấu thì hôm nay hàng có lại về thì em lại qua video trực tiếp cho các bác xem các bác nhá và bây giờ thì em sẽ đấu điện và đánh thử cho các bác nghe và em vừa kết nối xong rồi các bác nhé đây em đã kết nối vào và ở đây thì dưới cái logo DB Aquatics thì nó sẽ có một cái ờ, logo sáng này và em kết nối vào thì thực sự là rất là bất ngờ các bác nhé đánh tức ngực luôn đây, bây giờ em sẽ thử mở cho các bác ờ, nghe một chút nhạc các bác nhé Ok các bác có thể thấy là lực đánh của nó rất là mạnh qua cái ờ, thua mà qua điện thoại này thì không biết là các bác có thể nghe được tiếng súp hay không nhưng mà các bác có thể nghe trải nghiệm trực tiếp thì có thể là qua trực tiếp nhà thông minh 7 để nghe trải nghiệm con súp này ngay tại thành phố Thái Bình các bác nhé đây đối với sản phẩm chính hãng thì hiện tại là nhà thông minh 17 là đại lý ủy quyền các bác nhé của DB Acoustic tại thành phố Thái Bình và chứng nhận uh, chính hãng ở đây là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 ở các clip tiếp theo. Xin chào!